kính xin quy y tăng đu ti cham bi bút đăng saranang gacchami đu ti cham bi đam măng saranang gacchami đu ti cham bi isangang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y phật lần thứ nhị con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì tati cham chambi buddhang saranang gacchami tati cham chambi dhammang saranang gacchami tati cham chambi sanghang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhasa, con đem hết lòng thành kính làm lễ đức phá gá qua đó ngài là bậc á cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy bút thang sa tham Dhammang saranang gacchami Sangkhang saranang mi Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng ti yam bi Duti Yambi Buddhang cha mi Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyambi Sangkhang Saranang mi Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì sati yambi bút thằng sara năng gacha mi tati yambi tham mang sara năng gacha mi tati yambi sang khang sara năng gacha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba Tisarana sarana gahanang paripunnang Pháp quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu A ma phanh tê Dạ chúng con xin vâng Bana ti ba ta Veramani sika padang samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là Quy tránh xa sự sát sanh Adinadana Veramane Sikha Padang Samadhiyami Con xin văn vâng giữ điều học là Cú ý tránh xa sự trộm cắp Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Padang Samadhiyami Con xin văn vâng giữ điều học là Cú ý tránh xa sự tà dâm Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami con xin vân giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối Sura Meraya Machappa Marathana Veramani Sika ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý vâng tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. ba ba na ti ta Banati Bata Veramani Sika Tha ba đằng mi Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikha ba đằng mi Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumik cha cha ra Veramani sik Sa ba đăng samma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa da, we ramani sikha ba đăng samma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rajamach chap ba ma đắc thana Quê Ramani Sikha Ba Đằng Samadhi Yami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Ima ni banja sika pada ni sa dukang ka toa apama dena nichaka lang tapang Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vân giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. À, ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Sile na sugatin yanti, sile na pogasampada, sile na nibbutin yanti, tasma silang viso tha về. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới, bởi các cái nên chư thiện tính này ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nha. Sa thu, sa thu lành thay. Dạ con kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thực hiện nghi thức này. Tiếp theo con xin được sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uta mang ge na quan de hang ba da bang sung varuta mang bút thế yo kali to do so bút tho kama tu tăng ma mang Uta mang ge na quan de hang tham mạnh cha du vít hang qua rằng tham me yo kali to do so tham mo kama tu tăng ma mang Uất ta mang ghê na quan đề hàng sang khanh cha du vít hô ta mang sang khê yo kali tô đô so sang khô kha ma tu tăng ma mang.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 Sa thú, sa thú lành thay. Dạ phần nghi thức trước buổi học đã hoàn tất. Một lần nữa, con kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tam quy vào ngũ giới, cùng cũng như chúc phúc đến đạo tràng chúng con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thực hiện các nghi thức này. Giờ này đã thấy thầy vô lớp. Dạ, con xin ờ, trao mic lại cho em xin Nguyên Như là để thỉnh pháp sư ạ. Dạ, kính chúc ờ, đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Nam mô Bích Thai giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lễ thầy Kinh Milanda, dạ Nguyên Như con xin kính chào toàn thể đạo tràng, dạ xin tri, uh, tri ân chị uh, Kim Nhung đã thay mặt lớp học để đã tụng kinh và xin giới cho chúng em ngày hôm nay. Và dạ, bây giờ um, con thấy thầy kinh đã vào, con xin mời uh, chư vị Phật tử trong room cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. À. Nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa phagavato arahato arahato samma sambuddhasa brahma jaloka thipati sahampati katan An, thiwarang ajachatha santi tha sát tâm parajak khachatika đề se tu tham măng anu cầm bi măng ba chăng san tham ma phê rin quy nhà dân cha ca dân sua tấn cha ban thăng avi tham ma cham mang ako tayanto cha tu sát cha đắn đăng bà bố tha này gì? parisa ya mắt chê e quang sa ham ba ti brahma và ga quan tăng ya cha tha tuần hi pha quê na tang búa thô karun nhẹ na thi qua sa già tan ha vua tha ya pa de na mi ga da yang ta to ga to ban cha quang gia da yo nay ye amang ba ye si tham ma to Ta tato ba futi sambua thu anuna thamma desanang mahawasani desesi santanang anthasinthakam tena satu ayo fante desetu thamma desanang sambajitha parisaya Anukambam We. Nắp mô Bích Tha Giá, nắp mô Tham Ma Giá, nắp mô Sankha Giá. Và dạ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy Kinh Milanda có thể đăng đàn để cho chúng con bài pháp của ngày hôm nay. Và dạ Nguyên Như con xin nhân mít lại cho thầy Kinh ạ. À. Mô Bích Tha Giá, nắp mô Tham Ma Giá, nắp mô Sankha Giá. Và dạ kính lễ ờ, chư tôn đức tăng trong rung. kính chào tất cả quý vị dạ, nghe rõ mà <clears throat> hello rõ ha ok rồi dạ, nay à, chúng ta đi qua một bài kinh số 3 kinh à, thừa tự pháp đà Amada Yara Sutta trước khi vào à, buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tánh tắc Nakota sapagawato arato sama sambutasa. Nakota sapagawato arato sama sambutasa. Nakota sapagawato arato sama sambutasa. Namo Taya, Namo Taya. Dạ, kính lễ chư tôn Đức, kính chào tất cả quý vị. Hôm nay à, bài kinh à, Thừa Tử Pháp này đó, coi như là một bài kinh nói về một sự thừa hưởng tài sản ha. À, thì bài kinh này trong phần Bali ấy, khá dài, bài Bali à, rất là dài. Chúng tôi tính à, cho đọc ngắn à, nhưng mà thấy ổn quá, chúng ta thừa hưởng giáo pháp của Đức Phật mà mình đọc bỏ ngang ổn quá mình thôi điều, điều khó mình đọc hết bài kinh để mình được à, hướng được trọn vẹn à, pháp bảo ha à, đó là cái lợi ích của tất cả chúng ta thì bài kinh này à, có năm cái đoạn đầu trước năm năm cái đoạn đầu thì năm đoạn đầu chúng tôi sẽ nhờ năm vị năm vị đầu năm vị đọc thứ nhất là nhờ cô Mai ha cô Mai đọc à, đoạn 1 rồi à, Nancy đọc đoạn 2 quý vị ra mà có, có, có nhận được ờ, tín hiệu chưa cô Mai dạ, đoạn 1 dạ, dạ, nghe. Dạ, dạ, Nancy đoạn 2 rồi à, đoạn 3 đoạn 4 đoạn 5 giờ đoạn 5 cho Trong Nguyễn đọc đoạn 5 đi rồi đoạn 3 đoạn 4 ai ai tình nguyện alo đoạn 3 đoạn 4 dạ, đoạn 3 con đọc ba con ạ à. không không kim kim kim nhung đọc à, sao kim nhung đọc cái khác kim nhung nghe không alo dạ con nghe thưa thầy kim, kim nhung đọc cái phần khác nữa để năm đoạn nào này này cho năm người khác đọc trước đi rồi Tina để đọc đằng ba Tina đọc, con... đọc Tina ba không rồi rồi rồi ai bốn ai bốn dạ con là bốn ai ai bốn dạ con thưa thầy không, là anh nhiên đó thưa thầy anh, anh nhiên à, chưa không tới giơ tay à rồi rồi vậy dạ, ha rồi an nhiên rồi vậy đủ năm người ha ngọc mai nè nancy nè tina nè an nhiên rồi cho nguyễn là năm đoạn à, rồi còn cái đoạn ờ, thứ hai cái phần bài kinh thứ hai là là không phải đức phật thuyết mà do ngài Sariputta thuyết thì cái đoạn thứ hai nói với đoạn một đó thì đoạn thứ hai đó nó, nó khá dài ha thành nhưng còn khó mà phân tích ra được thành à, phần tiếng Việt tiếng Anh tiếng Việt tiếng Bali nó khó quá coi lát như đầu á là đọc luôn hơi Bali luôn à, <laughs> thành, ra, thành ra cái phần Bali đó chúng tôi sẽ à, chia làm ba phần à, nhờ chia làm ba phần à, phần một đoạn phần một thì à, Nguyễn Như đọc phần hai thì Kim Dung phần ba thì Nguyên Trang đúng chưa ba người đồng ý dạ, không được, người không? được ha dạ, được đó thầy rồi ba người đọc ba phần đó rồi riêng phần tiếng việt của cái cái cái cái, cái phần hai đó giao cho huynh đạo huynh à giao cho huynh đạo huynh đọc phần tiếng việt ờ, rất khó nha đọc làm sao cho người ta nghe dễ hiểu đọc sao cho người ta thấm nhuần được nghe là biết lời đức phật nghe tiếc không coi về tiếng việt cứ phải dễ đọc ra nha rất là khó <laughs> rồi huynh đạo huynh ờ, nhận ờ, nhận tín hiệu chưa alo Windows Win nó bắt rồi có nói vậy Win là Win có nói vậy dạ dạ có ờ, uh, Win dạ rồi rồi dạ, Win, win sai nè Win sai thì thì, thì phải gái chân sau dạ rồi Win là tiếng Việt cộng hai ha tiếng Việt cộng hai tiếng dạ. Việt tiếng Việt cái phần cuối hết á cuối cùng là Win à, tiếng Việt là cuối hết à là ừ, cuối là Win offshore ờ, nhờ dạ lúc đó nhờ ai nhắc giùm dạ, dạ. rồi ok dạ, để kêu từ dạ, lên rồi dạ sa thú dạ rồi sao thú không để bắt đầu vào dạ, buổi kinh ha dạ. yeah. yeah. Dạ. À, à, chúng ta cùng nhau an tịnh tâm để mình à, nghe cái bài pháp mà được gọi là kinh thừa tự pháp rồi xin mời à, người đầu tiên ha mời ngọc mai kính tịnh lễ ba ngôi tam bảo con kính tịnh lễ sư thanh tâm kính chào thầy kinh kính chào toàn thể lớp dạ con xin đọc ạ à. thâm má đa gia đa xuất tá kinh thừa tự pháp đoạn 1 Ewang me suttang samayang pagawa sawatthiyang viharati jetawame anapapiyikassa arame tatako pagawa tikku amantesi tikkhavoti padanteti te tikku pagawato nghe có thấy cái gì ngoài à, à. mà cái kia nó có lá không có bông cái bông Dạ, xin mời Hồng Mai mở máy đọc tiếp ạ. À, dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Fadante, Pite, Tiku, Pagawato, Pachaso, Sum, Pagawa, Etadavo, Chá. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Quách Thí, Xá Vệ, Chetawana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vân đáp, Thế Tôn, Thế Tôn nói, tham má đà già đà mê tích kha quê phá quát thá mà à mí xá đà già đà này các tỷ kheo hãy là người thừa tự pháp của ta đừng là những người thừa tự tài vật áp thí mê tum hê sú anukampa kinh tí mê sa quát cà thầm má đà già đà phá quê dình rồ à mí xá đà già đà tí ta có lòng thương tưởng các ngươi và ta nghĩ làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta không phải là những người thừa tự tài vật tum he chá mê tích khá quê a misa đà già đà phá quầy già thá nô thầm má đà già đà tum he tí tê ná a đi già phà quầy già thá a misa đà già đà sắc Thú xà quá cà quý ha ràn tí nô thăm má đà già đà tí Á hầm trí tề na à đi dồ phá quầy dằn a Mi sa đà già đà sắc Thú xà quá cà quý ha ràn tí nô thăm má đà già đà tí và này các tỷ kheo nếu các ngươi là những người thừa tự tài vật của ta không phải là những người thừa tự pháp thì không những các ngươi trở thành những người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật không phải là những người thừa tự pháp mà cả ta cũng trở thành người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật không phải là những người thừa tự pháp sa thú sa thú dạ con đã đọc xong kính tri ân thầy cảm ơn cả lớp xin mời vị kế tiếp ạ à. Dạ, con xin à, đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con xin đảnh lễ chư tôn đức. À, con xin à, chào thầy kinh và tất cả toàn thể à, đạo tràng. Dạ, con xin đọc đoạn 2. tâm hề cha mê bika về thầm ma đà ya đà phá về ya dạ no a, a misa a misa đà ya đà tâm hề bika thì nó nó à di già phát huy già vã đầm thầm mà đà già đà sa thu sa waka vi hạ ran di no ami sa đà già đà di a hàm bi thì nó nó à di yo phát huy yang thầm mà đà già đà sa thu sa waka no วิหารันติโนอามิสดายาดาติ Và này các tỷ kheo, nếu các ngươi là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật, thời không những các ngươi trở thành những người mà người ta nói cả thầy và trò là những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật, mà cả ta cũng trở thành người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật. Tasma chiha me bikha we thamma daya da pháp quát tha tha mà amisa daya da ati me tham he su anukampa kinti mê sa wa ka tham ma ta ya da pha vi pha vi yum no amisa ta ya da ti do vậy này các tỷ kheo hãy là những người thừa tự pháp của ta đừng là những người thừa tự tài vật ta có lòng thương tưởng các ngươi và ta nghĩ làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta không phải là những người thừa tự tài vật xa xa thú. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, à, quý cô tu nữ, con kính chào thầy cung và đạo tràng, con xin phép đọc đoạn 3. Ithahang pikkhawe puta vi asam pawa rito paripunno Pariyo Sito Suhito Ya Wadanto Siya Chame Pindapato Atire Kathammo Chandani Yathammo Này các tỳ kheo, ở đây một thời ta ăn đã xong, thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm, thỏa thích, vừa ý và còn lại đồ ăn tàn thực của ta đáng được quăng bỏ anh tha tuệ phích khu a cánh chê dung trì cánh cha đức pa lý a pa rê ta thì ya hăng e quăng quá đề dân a hăng khôn hi phích tha quê phù ta vi pa wa ri tu pa ri pu no sito suhito ya wadanto ati cha me a yang pindapato. Ati re khan tham mô chánh đa Khi ấy có hai tỳ kheo đến, đói lã và kiệt sức. Ta có thể nói với hai vị ấy, này các tỳ kheo, ta ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm, thỏa thích vừa ý và còn lại đồ ăn tàn thực này của ta đáng được quăng bỏ. Sánh chê à khăn khát tha phun chát tha nô chê tum hê phun chít sát tha à đà na hăng áp hari tê wa chát đê sa mi ampanake wa utake opila ti nếu các ngươi muốn ăn nếu các ngươi muốn hãy ăn đi nếu các ngươi không muốn ăn ta sẽ quăng bỏ đồ ăn ta sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh hay ta sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng xanh trong ấy Thát rê sa pích khu nô e wa mắt sa pha ka wa cô phụ ta pa wa ritu Paripunno pariyosito suhito yavattanto antichayam bhagavato pindadvato atirekhantammo chandaniyathammo Rồi một tỷ kheo có thể nghĩ như sau. Nay Thế Tôn đã ăn xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm, thỏa thích, vừa ý và đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn đáng được quăng bỏ. Sát chê ma yang na pun chit sa ma i tani Bhagawa apahari te wa chate sati ke wa udake opila pesati. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ấy đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng xanh trong ấy dạ thưa con kính tri ân quý sư và đạo tràng và thầy kinh con kính mời vị kế tiếp dạ nam mô bổn đà giá nam mô thầm giá nam mô sanh ca giá con thành kính thỉnh lễ sư thanh tâm và dạ, con kính để với cô tu nữ và con kính thỉnh lễ thầy kinh con kính chào đạo tràng con xin đọc bài chọn bốn ạ à. Đức Tạng Phồ Ba Nề Tạng Ba Gia Quá Tà Thầm Ma Đà Già Đà nề Bích Kha Huệ Ba Quá Thá À Mà Mi Sa Đà Già Đà Tí Nhưng Thế Tôn có dạy như sau Này các tỷ kheo, hãy là người thừa tự Pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật à mi sanh nhất ta rằng khổ pa nề tằng gia đi đằng bình đa bà tổ danh nù na hằng y mặn bình đa bà tằng a buồn chi tỏ y ni na quá chi gát trà đức ba đức ba về na e hoàng y mặn rách tiền đi hoàng vì tí nà mày dành tí đây là loại tài vật món đồ ăn này ta hãy không ăn loại đồ ăn này và trải qua đêm ngày hôm nay bị đói và kiệt sức và rồi vị ấy không ăn loại đồ ăn này và trải qua đêm ngày ấy đói lả và kiệt sức so tăng bình đa ba tăng a bồn chi tòa tề na wa chi ga cha đức ba về na ê quan tăng bát tiền đi hoàng vì thi nà mày ya atha dutiyasa bhikkhuno ê qua massa bhagava cô utta vi pavarito paribunno pariyosito Sumito và Wada thi dần ba cha yang bhagavato bình la bà tổ thi về ca thầm mồ chát đa nị gia thầm mồ tỷ kheo thứ hai nghĩ như sau thế tôn đã ăn thế tôn ăn đã xong thỏa mãn đầy đủ đã chấm dứt buổi ăn tự cảm thỏa thích vừa ý và đây là đồ ăn tàn thực của thế tôn đáng được quăng bỏ nếu chúng ta không ăn thế tôn sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ấy vậy vậy ta hãy ăn loại đồ ăn này từ bỏ đói lạ và kiệt sức và trải qua đêm ngày hôm nay như vậy dạ sa thú sa thú con đã đọc bài xong rồi, xin mời vị tiếp Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài. Đoạn 5. Sa chê ma dặn na phùn trí xà ma y đà ni phà y đà ni phà gá hòa apahar ri tề hòa chát đế sa tí apanake hòa udake o pila pasati ya yanuna hang imang pindapatang gác cha du pan li du pali yang paliyang patiwino de tòa e wang imang ratting di wang vì tí na mê dành tí. So tăng pin đa bà tăng phun trí tòa Chigakcha, Dupaliyang, Patiwino de Tòa E Hoàng Tăng Rách, Tiền Đi Hoàng, Quỳ Tí Nà Mê Giá, Kinh Chà Bí Sô Phích Khá Quê, Phích Khu Tăng Bình Đá Bà Tăng, Phun Chí Tòa, Chigakcha, Dupaliyang, Patiwino de Tòa E Hoàng Tăng Rách, Tiền Đi Hoàng, vì tina me ya atajo asuye wa me purimo fikhu uchataro ya asan à, sataro ya tan kesa heitu tan hitasa fikhawe fikhuno di kharatan apikchataya san tuthiya san lekhaya Suvarataya Viriyaram và Yasam Vatisati. Rồi vị ấy ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lã và kiệt sức, trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. Này các tỷ kheo, dầu cho tỷ kheo này, sau khi ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lã và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. Nhưng đối với ta, tỷ kheo đầu tiên đáng được kính nể hơn và đáng được tán thán hơn. Vì sao vậy? Vì như vậy sẽ đưa đến cho tỷ kheo ấy trong một thời gian lâu ngày, ít dục, biết đủ, khổ hạnh, dễ nuôi dưỡng, tinh cần, tinh tấn. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy là người thừa tự Pháp của ta, đừng là người thừa tự tài bậc. Sa thú, dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân thầy và dạ, con xin phép được xuống mít con kính dâng mít lại cho đạo tràng ạ à. dạ alo alo ạ dạ con không biết tại sao con không xe bài được thưa sư thưa thầy kêu ờ, nguyên như bỏ lên nguyên như giữ bài dính mà dạ dạ con đang lên dạ. rồi vô rồi kìa vô rồi kìa chị nhung dạ con xin đọc phần à, đoạn 6 Phần 1 Tasma Tihame Fitkawe Thamada Yada Phawatama Amisada Yada Antime Tumhe sa Kintime Sawaka Thamada Yada Phaway Yumno Amisada Yada Tidama Wo Chafagawa idang đăng vắt tòa na sugato un tha ya sana vi ha rang pa vi sita tra ko ayasma sa ributo achirabang kanta safagawato phin khu amante su awuso phin so ti a à, u so ti kho te fin kho a à, yas ma to sa ri bu ta sa ban cha so sung a à, yas ma sa ri bu to e ta da wo cha kin ta wa ta nu kho a u so san tu ba vi tin ta sa vi ha ra to sa wa ka vi we kang na nu sin cam ti kinh ta wa ta cha ba na san tu ba wi win ta sa wi ha ra to sa wa ka wi we ka ma nu sin can ti ti du ra to bi kho ma yang a wu so a gan cha ma a yas ma to sa ri pu ta sa san ti ke e ta sa pha si ta sa an tha man nha tum sa thu wa ta ya man tăng mê wa sa ri bua tăng ba ti pha tu e ta sa pha si ta sa an thô Ayasma to sa ta sa sutwa phin khu tha re santi ti tê na hà vu so su na tha sa tu căng manasika ro tha pha si sa mi ti e wa ma vu so ti kho te phin ku a yas ma to sa ri pu ta sa ban cha so sung ayas ma sa ri bu to e ta da wo cha kính ta wa ta nu kho a wu so san tu ba vi vun ta sa vi ha ra to sa wa ka vi vệ cần na nu sinh cần ti y tha wu so san tu ba vi vun ta sa vi ha ra to sa wa ka vi vệ cần na nu sinh cần ti Ye san cha tham ma năng san tha bà ha ma na ha te cha tham me Nam ba ha chan ti phá hu li ca cha hòn ti sa tha li ca ông ca ma nê. U bản ga ma pa vi vệ ke nin kinh ta thu ra. Ta cha vô so the ra phin cô ti hi thả nê hi rai rai ha pha quạnh ti san thu ba vi vinh ta sa huy ha tô sa wa ca vi vệ càng na nu sinh càng ti ti Imina Bhatame na thane na thề ra tính khu gà hay ra phá quan ti. Dễ san cha tham mà năng san tha ba hà na ma ha tê cha tham mê nắm ba cha hành ti ti imina dutiye na thane na thê ra phính khu ra gậy hà pha quanh tì bà hu li ca cha sa tha li ca ông ca ma nề bu bằng ga ma ba quy vệ kê nịnh khinh ta thu ra ti mà na ti về na thả nề na rệ tha phính khu gà rê hà pha quanh tì dạ nguyên như xin kính mời chị nhung ạ à. dạ alo alo ạ dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo dạ con kính đảnh lễ sư thanh tâm con kính đảnh lễ cô tu nữ phúc hạnh con kính đảnh lễ thầy dạ kính chào các anh chị trong đọc ờ, trong đạo tràng con xin đọc bài ạ dạ con chỉ biết đọc thôi ạ phần 2 thế ra So hi Thera avuso peku ime hiti hitane higarai So pawan titatra avuso machima peku pe. นาวาภิกขุติหิธาเนหิการยหาภาวันทิสาทุปวิวิตาสวิหรโตสาวกาวิเวกังนานุสิกขันติติมินาบัทเมนาธาเนนานาวาภิกขุการยหาภาวันติ Ye sanh cha tham ma nang sát tha ba ha na ma ha te cha tham me na pa cha han ti ti mi na du ti ye na tha ne na na wa phi khu ga rai ha pha wan ti ba hu li ca cha hu hồn ti sa tha li ca ốc ca ma ne bấp bang ga ma ba quy quê kề ni khi ta thu ra ti mi na ta ti về na tha nề na na hòa phi khổ gà rầy hà pha hoàn ti na hòa à phú sổ phi khổ y mề hi tỳ hi thà nề hi gà rầy hà pha hoàn ti ê ta wa ta khổ à phú sổ sa thu ba quy ta sa quy ha ra tổ sa wa ca vi huệ càng na nu sê khàn ti ti ta qua ta cha ba na vu so sa tu ba vi vi ta sa vi ha ra to sa qua ca vi cam nu sê khàn ti tha vu so sa tu ba vi vi ta sa vi ha ra to sa qua ca vi cam nu sê khàn ti ye sanh cha tham ma năng sát thà ba hà na ma ha te cha thầm me ba cha han ti an cha ti na cha ba hu li cà hồn ti na sa tha li ca âu ca ma nề ni khi ta hút thu rà ba quy quề tề bút bằng ga mà tất ra vũ sổ thề ra phi khu tỳ hi thà nề hi bà sang sa phá hoàng ti sa thu ba quy quy ta sa quy ha ra tổ sa wa ca quy quê ca ma nu se khan tỳ ti mi na pa tha mê na thà nề na thề ra phi khu pa sang sa phá hoàng ti Ye sanh cha tham ma nang sa tha ba ha na ma ha te cha tham me ba cha han ti ti mi na du ti ye na tha ne na the ra phi kho ba sang sa pha wan ti na cha ba hu li ka na sa na sa tha li ka ok ka ma ne ni khi ta tu ra ba quy ke ba quy quê ke bốc bằng ka ma ti mi na ta ti ye tha na ne na na thề ra phích khổ bà sang sa phá hoàn ti thề ra à vũ sổ phích khổ y mẹ hi tì hi thà nề ti ba sang sa phá hoàn ti ta ra vũ sổ mai chi mà phích khổ bề na hòa phích khổ tì hi thà nề hi ba sang sa phá hoàn ti sát thu ba quy quy ta sa quy ha ra tổ sa quá cả quy quệt kamanusai khanti ti na ba tha mê na tha nê na na hòa phi khu ba sang sa pháp hoàn ti về sanh cha tham ma năng sa tha ba hà na ma ha tê cha tham mê ba cha hành tỳ ti mi na đu ti về na thề na tha nê na na hòa phi khu ba sang sa pháp hoàn ti na cha ba Kulika nasa thalika okkamane nikita thura bawi weke búp bằng ga mà ti mi na ta ti ye na thà nề na na wa phích khổ ba sang sa pha hoàn ti na wa a vu so phích khổ y mê hi tì hi thà nề hi ba sang sa pha hoàn ti xà thú xà thú dạ con đã đọc xong phần của con xin mời Nguyên Trang ạ Dạ Nam Mô Bích Tha Giá Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm Kính chào Thầy Kinh và toàn thể Đạo Tràng Dạ con xin đọc phần 3 ạ Etta Wata Kho Awuso Satubhavittasa Viharato Wa Waka Viwe Kamanusik Khan Titra Titatra Wuso lô phô cháp bà bác cô đô sô cháp bà bác cô lô phát sát cháp bà hà nà giá đồ sát sát cháp bà hà nà giá át thi mắt chi mà patipada chắc khu karani nhà nakarani upasama giá á phình nhà giá sầm bồ thà giá nip bà nà giá sầm quát tatikatama Chasa Awuso Machima Patipada Chakukarani Nhà Nakarani U Upasama Ya Afin Nhà Yasam Bồ Thà Yanippa Yasang Watati Ayame Wa, wa Ariyo Atthangiko Makko Sayathi Đằng Samma Đích thi sầm mà sằng cáp bồ, sầm mà hòa trà, sầm mà cầm man tổ, sầm mà à trì vô, sầm mà già mù, sầm mà sát tí sầm mà, sa mà thi a dằng khổ, xà à vũ sổ mắt chi mà bát tí bát đà, chắc Kokarani, nhà Nakarani, Upasama, ya afim nhà ya sầm bồ thà ya nip bà nà ya sầm quát ta ti ta trà vũ sô cô thô cha bà bác cô upa nà hồ cha bà bác cô bề mắc khô cha bà bác cô ba là sô cha bà bác cô isi cha bà bí cả mắt chề rành cha bà bác cằn mà già cha bà bí cả xà thề dần cha bà bác cần thầm phù cha bà bác cô xà rầm phù cha bà bác cô mà nô cha bà bác cô Atibano no chapa bako, mado chapa bako, bamado chapa bako, madasa chapa hana yapam ma dasa chapa hana Yaatthimachima Patipada Chakukarani Nhà Nakarani Upasama ya afin nhà ya sampo tha nibbana ya samvattatikatama ya sa awuso machima patipada chakuk chakukarani nhà nakarani Upasama ya afinya ya sampo tha ya nibbana ya sang watati ayame wa ariyo atthangiko makko se ya thi đằng samma ditti samma sankappo samma vacha samma kammanto samma achivo samma vayano samma sati samma samma thi ayang yang khổ xà à vũ sổ mắt chi mà a thi ba nakarani upasama ya apin ya sampo ya nippana ya samvat tati ti idam ma cha yasma sariput to athamana te phitku ayasmato sariputtasapha sitang afinan trùng ti thầm mát đà nít thi tầng a ti dần dạ con đọc xong rồi kính mời ờ, anh đạo huynh ạ à con xin xuống mic ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, à, xin à, kính đền lễ ba ngôi tam bảo. À, kính đền lễ sư à, Thành Tâm. À, kính chào quân kinh, à, kính chào quý vị. À, à cảm ơn quân kinh đã dành cho đạo huynh cái à, phần hành đọc cái kinh bài kinh rất là quan trọng này. Dạ. Hôm nay ở đây ở ờ, cái trung tâm huấn luyện này nó hơi ồn xin uh, quý vị hoan hỉ ha dạ. trung bộ kinh bài 3 bài kinh thừa tự pháp thế tôn thuyết giảng như vậy nói xong thế tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tỉnh xá lúc ấy tôn giả xá đi bức tá xá đại phất sau khi thế tôn đi chẳng bao lâu liền gọi các tỳ kheo này các hiền giả tỷ kheo thưa văn hiền giả các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta tôn giả Sariputta nói này các hiền giả như thế nào vị đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không tùy học viễn ly và như thế nào vị đạo sư sống viễn ly và các đệ tử tùy học viễn ly này hiền giả chúng tôi từ xa lại để được nhiều để được hiểu nghĩa lý câu nói này từ tôn giả Sariputta lành thầy. Nếu tôn giả Sariputta thuyết giảng giả lý câu nói ấy, sau khi được nghe tôn giả Sariputta thuyết giảng, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Chư hiền, vậy hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, hiền giả, những tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta tôn giả Tát nói như sau. Này chư hiền, ở đây vị đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không tùy học viễn ly. Những đạo pháp này, những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ. Những pháp ấy họ không từ bỏ và họ sống trong sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Này chư hiền, các thượng tọa tỷ kheo có ba trường hợp đáng bị quở trách vì đạo sư sống viễn ly các đệ tử không tùy học viễn ly đó là trường hợp thứ nhất các thường các thượng tọa tỷ kheo đáng bị quở trách và những pháp nào vị đạo sư nên dạy nên từ bỏ những pháp ấy họ không từ bỏ đó là trường hợp thứ hai các thượng tọa tỷ kheo đáng bị quả trách và họ sống đầy đủ lười biếng dẫn đầu về đọa lạc bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly đó là trường hợp thứ ba các thượng tọa tỷ kheo đáng bị quả trách này chư hiền các thượng tọa tỷ kheo do ba trường hợp này đáng đáng bị quả trách này chư hiền các trung tòa tỷ kheo có ba trường hợp đáng bị quở trách như trên này chưa hiền các vị mới thọ tỷ kheo có ba trường hợp đáng bị quở trách vị đạo sư sống viễn ly các đệ tử không tùy học viễn ly đó là trường hợp thứ nhất các vị mới thọ tỷ kheo đáng bị quở trách và những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai. Các vị mới thọ tỷ kheo đáng bị vỡ trách và họ sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba. Các vị mới thọ tỷ kheo đáng bị vỡ trách. Này chư hiền, các vị mới thọ tỷ kheo do ba trường hợp này đang bị vỡ trách này chưa Hiền. Như vậy là những trường hợp vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. Và như thế nào vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly? Này chưa Hiền, vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Những pháp nào vì đạo sư dạy nên từ bỏ những pháp ấy họ từ bỏ và họ sống trong sự đầy đủ không lười biếng họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly này chưa hiền các thượng tọa tỷ kheo có ba trường hợp đáng được tán thán vì đạo sư sống viễn ly các đệ tử tùy học viễn ly đó là trường hợp thứ nhất các thượng tọa tỷ kheo đáng được tán thán và những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ những pháp ấy họ từ bỏ đó là trường hợp thứ hai các thượng tọa tỷ kheo đáng được tán thán và họ sống trong sự đầy đủ không lười biếng họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly đó là trường hợp thứ ba các thượng tọa tỷ kheo đáng được tán thán này chư hiền các thượng tọa tỷ kheo do ba trường hợp này đáng được tán thán này chư hiền các trung tọa tỷ kheo có ba trường hợp đáng được tán thán như trên này chư hiền các vị mới thọ tỷ kheo có ba trường hợp đáng được tán thán vị đạo sư sống viễn ly các đệ tử tùy học viễn ly đó là trường hợp thứ nhất các vị mới thọ tỷ kheo đáng được tán thán và những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ những pháp ấy họ từ bỏ đó là trường hợp thứ hai các vị mới thọ tỷ kheo đáng được tán tháng và họ không và họ không sống trong sự đầy đủ không lười biếng họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về biển ly đó là trường hợp thứ ba các vị mới thọ tỷ kheo đáng được tán tháng, này chưa hiền các vị mới thọ tỷ kheo do ba trường hợp này đáng được tán tháng, này chưa hiền như vậy là những trường hợp vị đạo sư sống biển ly các đệ tử tùy học biển ly ở đây này chưa hiền tham là ác pháp và sân cũng là ác pháp có một con đường trung đạo diệt trừ tham và diệt trừ sân khiến tịnh nhãn sanh khiến chân sinh khiến chân trí sanh hướng đến tịch tịnh thánh trí giác ngộ niết bàn và này chư hiền con đường trung đạo ấy là gì con đường khiến tịnh nhãn sinh khiến chân trí sanh khiến hướng đến tịch tịnh thánh trí giác ngộ niết bàn đó là con đường thánh tám ngành tức là chánh tri kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định này chư hiền đó là con đường trung đạo khiến tịnh nhãn sinh khiến chân trí sanh hướng đến tịch tịnh thánh trí giác ngộ niết bàn ở đây này chư hiền phẫn nộ là ác pháp và hiềm hận cũng là ác pháp giả dối là ác pháp và não hại cũng là ác pháp tật đố là ác pháp và sang lẫn cũng là ác pháp mang trá là ác pháp và phản bội cũng là ác pháp ngoan cố là ác pháp và bồng bột nông nổi cũng là ác pháp mạng là ác pháp và tăng thượng mạng cũng là ác pháp kiêu là ác pháp và phóng dật cũng là ác pháp có một con đường trung đạo diệt trừ kiêu và diệt trừ phóng vị phóng dật khiến tịnh nhãn sinh khiến chân trí sanh hướng đến tịch tịnh thánh trí giác ngộ niết bàn và này chư hiền con đường trung ảo trung đạo ấy là gì con đường khiến tịch nhãn sinh khiến chân trí sanh hướng đến tập tịnh thánh trí giác ngộ niết bàn đó là con đường thánh tám ngành tức là tránh tri kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm tránh định này chư hiền đó là con đường trung đạo khiến tịnh nhãn sanh khiến chân trí sanh hướng đến tịch tịnh thánh trí giác ngộ niết bàn Tôn giả Sariputta thuyết như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời giảng của tôn giả Sariputta. Dạ, chúng tôi đã đọc xong. Xin à, sa thú hoan hỷ quý vị hoan hỷ nghe. Dạ, Nam Mô Bích Tha dạ. Lần nữa à, rất là cảm ơn Huynh Kinh. Dạ, dạ xin nhường lại cho MC. Sa thú, sa thú ha. À, nay chúng ta đọc được bài kinh không biết quý vị quý vị có hoan hỷ không? Oh, có ai quan hỷ đọc nghe quan hỷ không à, quan hỷ sa thú sa thú à, à. rất là sa thú ha à, có mấy vị sao đọc hơi mệt ha dài quá <laughs> hơi mệt à, cũng quan hỷ không à, hôm nay chúng ta à, sẽ đi vào cái bài kinh à, thừa tự pháp này ha à, chúng tôi lúc đầu chúng tôi suy nghĩ là thôi giảng lướt sơ những cái vấn đề này mình nghĩ chắc cũng không sao nhưng mà nghĩ đọc đi đọc lại thấy lướt sơ uổng quá thôi giờ mình học từ từ đấy ha học kỹ lưỡng từ từ từ chút phân tích chi pháp và cho chúng ta có được nhiều cái lợi lạc hơn à. chúng ta cũng cố gắng à, sức mình tới đầu mình ráng làm tới đó ha rồi <coughs> kính thưa quý vị à, <coughs> vấn đề thừa tự pháp thừa tự thừa tự này nghĩa là giống như là mình thừa kế ha giờ đời mình cha mẹ để tài sản để cho con này con được thừa kế ha thì trong đây Đức Phật dạy về trong kinh này thì có hai cái vấn đề chính à, tức là thừa tự pháp và thừa tự tài vật à, rồi giờ nhờ cô à, thư ký à, thư ký ghi có hai vấn đề chính chấm thư ký có đó không Ờ, tôi chuyển nhỏ xíu rồi còn có hai vấn đề chính hai giấm xuống dầu từ từ thầy làm châu rung thầy từ từ thầy kinh thừa tự pháp Pamala và Dasutta à, nhiều khi mình học ờ, những cái kinh mà hay mình lướt qua uổng ha lướt qua quý vị cũng ờ, nghe xong rồi lỗ tai này qua lỗ tai kia cái rồi quên hết <laughs> bây giờ mình học từ từ <laughs> giờ mới chắc cứu ha ờ, dạy cho tới khi nào mà thở ra không thể vô nữa thì thôi mà goodbye ha <laughs> có hai vấn đề chính một là từ tự pháp hai là thừa tử tài vật tử tài vật rồi như vậy là chúng ta có hai cái vấn đề chính để mình đi vô những cái chi tiết ha thì bây giờ thừa tự pháp mình xuống dòng là cái thừa tự pháp mà mình ghi chữ pháp hai chấm pháp hai chấm rồi, pháp thì thứ nhất bây giờ mình có là thức thánh sản ánh sáng Tôi copy cho quý vị cho nó nhanh chứ <laughs> ánh sáng rồi tức là có 7 cái cái cái tài sản được được để lại ha và thất ánh sáng ha một là tính tài sách hà tha đá tính tài tức là niềm tin tức là niềm tin ờ, mình có nữa lời tam bảo nó chính là một cái tài sản rất là cao quý bởi vì không có niềm tin thì chúng ta không thể nào mà là làm được chuyện gì hết, không thể nào tu tập không thể nào hành pháp gì hết thì như vậy tính tài là một cái tài sản và rất là cao quý à, của bậc thánh để lại cho mình ha đó là tính tài rồi giới tài si lá á giới tài là tài sản về giới là do giới hạnh mình gìn giữ được thân khẩu ý mình tránh xa được những ác pháp tránh xa được những cái nguyên nhân gây đến sự tai hại là đau khổ về sau thì như vậy đó là giới tài là những cái giới giới luật mà chúng ta họ đi như ngũ giới bát quan đại giới vân vân ha thì đó là giới tài rồi tam tài Eritana tam tài tam là hổ thẹn tội lỗi là chính do nhờ có cái tài sản mình được hưởng thừa hưởng nơi, nơi giáo pháp <clears throat> mà chúng ta không chúng ta có một cái sự hổ thẹn về những cái điều tội lỗi những cái điều xấu xa những cái điều mà ác thì mình đó là cái tài sản mà chúng ta có để chúng ta không có bị rơi vào trong những cái ác à, những cái tội ác ha tàm tài quý tài số 4 là quý tài Ottapathana là ghê sợ tội lỗi à, tức là mình có được cái tài sản là có được cái sự mà biết ghê sợ tội lỗi và mình không có dám phạm vào những cái tội lỗi à, cho nên đó cũng là một cái tài sản rất, là cao quý gọi là quý tài <clears throat> rồi số năm là văn tài Sutathana là văn là học hỏi đó là do nhờ có cái sự học hỏi giáo pháp sự nghe nhiều học rộng chính đó là tài sản quý giá để nó, mình có thể đem theo à, đó là văn tài Sutatana giao về học hỏi là về sự học đó. kiến thức về sự học hỏi với giáo pháp này. văn tài sáu là thí tài cha gathana là tí tài tức là tài sản về cái phước bố thí là do có cái sự bố thí nó chính là một cái tài sản để giúp cho mình trong những cái à, đời sống tu tập của mình từ kiếp này qua kiếp khác mình có được cái sự an lạc an vui về tài sản à, và mình có được cái à, cái, cái, cái, phước báo về cái, con đường tu tập của mình được rộng mở đó là thí tài cha các thánh và số 7 là tuệ tài bên nhà thánh là trí tuệ à, trí tuệ là một tài sản vô giá ha. trí tuệ mà khi chúng ta đã có được thì đó chính là một cái tài sản mà khó mà có được ha. phải do học hỏi phải do suy tư phải do phước báo là nhiều lắm chúng ta mới có được tài sản này thì như vậy với à, pháp à, chúng ta có thất thánh sản là tính tài giới tài tàm tài quý tài văn tài trí tài và tuệ tài đó được gọi là thất thánh sản à, 7 cái tài sản quý báo thuộc về pháp bảo ha à, quý vị ghi kịp chưa alo thưa thầy cái cái ờ, tín tài á thầy là sát tha thá có ná không thầy sát tha thá ná chứ tí cái nào đây sát tha thá ná thất thanh sản nè bảy tài sản quý báu của bậc thánh để lại cho mình ha niềm tin giới đức sự khổ thẹn tội lỗi sự ghê sợ tội lỗi dạ, và sự học hỏi giáo pháp rồi, à, bố thí là một tài sản quý báu trí tuệ là một tài sản quý báu rồi như vậy đó là thất thanh sản rồi xuống dòng tiếp theo bảy nhóm pháp trợ đạo bảy nhóm pháp vào rồi <clears throat> bỏ qua nhóm pháp đạo Bồ Thi Bắc Gia Thầm mắt Phẩm Trợ Đạo Bồ Thi Bắc Gia Thầm mắt. một sa thà ná niệm xứ bốn yếu pháp thứ hai Sammapatthana chánh cần và bốn yếu pháp thứ ba ít thứ ba đã như ý túc bốn yếu pháp số bốn indriya cần có năm yếu pháp số năm ba lá lực có năm yếu pháp số sáu bốt chang bốt chang gá giặc chi có bảy yếu pháp số bảy mắt gần gá đạo tám yếu pháp được chưa tổng số số dòng tổng số có 37 phẩm trợ đạo đó, có 37 phẩm trợ đạo rồi nhóm pháp thứ hai thì chúng ta có 7 nhóm pháp trợ đạo ha. tức là à, 37 phẩm trợ đạo ha. một là sati bát tha ná là niệm xứ rồi gồm có bốn yếu pháp tức là bốn pháp yếu chính yếu chính là bốn yếu pháp tức là niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp đây là một trong ba à, bảy nhóm ha à, bảy nhóm thuộc về à, à, trợ để mà đưa đến con đường giải thoát là sati bát tha ná niệm xứ thân thọ tâm pháp được chưa à, tức là uh, tu tập về niệm đó, tu tập về niệm là quán sát về thân là quán sát về cảm thọ những cảm thọ nào sanh lên như thế nào chúng ta đều quán sát ghi nhận ha nhận một cách kỹ lưỡng một cách sáng suốt một cách trí tuệ à, thọ hỷ thọ khổ thọ lạc thọ phi khổ vì lạc vậy đó mình cũng phải đều ghi nhận một cách sáng suốt à, thân thọ niệm tâm Ờ, tâm nào sanh lên mình cũng phải đều ghi nhận biết rõ à, tâm tham biết tâm có tham tâm không tham biết tâm không tham vân vân vân ha và niệm pháp là những cái chỉ pháp những cái à, phần một bên sâu bên trong ha chẳng hạn như những cái tâm sở hay là những cái sắc tế à, sanh khởi là chúng ta phải đều ghi nhận hết và nói chung là tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp à, là cái bốn cái pháp à, đầu tiên trong cái bảy nhóm phẩm trợ đạo này ha rồi số 2 là samapathana là chánh cần chánh cần thì có bốn yếu pháp à, ta thường gọi là tứ chánh cần là bốn yếu pháp là thận cần trừ cần tu cần và bảo cần thận cần trừ cần à, tu cần và bảo cần Tức là nó bốn cái tứ chánh cần này bốn cái pháp mà tích cực tu tập một cách tinh tấn tích cực trong cái chánh pháp trong cái sự chân chánh tức là sao tức là cái cái sự mà tinh tấn của mình nó phải thuộc về chánh đạo thuộc về chánh pháp thuộc về thiện chứ không phải là tinh tấn trong cái ác pháp bởi vì trong cái tinh tấn trong trong ác pháp nó cũng có mà trong thiện pháp nó cũng có cho nên cái chánh cần này là bốn pháp cần phải được tu tập một cách chân chánh tức là thận cần tức là cẩn thận cẩn thận đề phòng những ác pháp nó chưa sanh mình không cho nó sanh à, tức là phải cẩn thận như vậy phải đề phòng những ác pháp chưa sanh không cho nó sanh à, thuộc về thận cần à, phải tu tập về cái, cái cái pháp này rồi trừ cần thận cần rồi tới trừ cần tức là trừ cần tức là nó đi xa với thận cần trừ cần tức là những ác pháp nào nó đã sanh rồi á, thì mình phải trừ diệt nó à, mình phải trừ diệt mà dập tắt nó không cho nó có cơ hội phát sanh à, thì đó là trừ cần mà hai cái pháp đầu là thận cần trừ cần là thuộc về diệt trừ những pháp bất thiện ha đó là thận cần trừ cần không có cho cơ hội những cái pháp nó phát sanh ha rồi tu cần tu cần tức là tu là là, là, là à, hành pháp thực hiện các thiện pháp tức là mình tu tập những thiện pháp tức là mình làm sao mình tu cho những thiện pháp nó chưa sanh cho nó phát sanh lên cho nó phát sanh lên khi nó, nó chưa có mình tu tập cho nó phát sanh lên à, tu cần chẳng hạn như mình tránh à, niệm à, niệm mình chưa có mình cố gắng mình tu cho niệm nó phát sanh lên à, rồi, rồi, là những cái thể pháp mình chưa có mình cố gắng mình tu cho nó phát sanh lên thì được gọi là tu cần và bảo cần bảo cần tức là bảo dưỡng nuôi dưỡng gìn giữ tức là bảo cần tức là bảo dưỡng gìn giữ cần là tính tích cực gìn giữ những cái thiện pháp đang sanh à, gìn giữ cho nó được tồn tại được lớn mạnh à, thì như vậy bốn pháp này gọi là bốn pháp tứ chánh cần à, phải ứng dụng trong cái đời sống tu tập mình nếu không có bốn pháp này mọi việc nó đều hư hết ha à, không có tứ chánh cần không thể nào thành tựu được ví dụ như mình tu tứ niệm xứ tứ niệm xứ là phải có tứ chánh cần phải có phải có một sự tích cực hoặc là à, năng nổ trong cái, cái vấn đề tu tập và những cái điều mà xấu mà nó sanh khởi lên chưa chưa sanh mình đừng cho nó sanh mình cố gắng gìn giữ cái niệm xứ à, cho cái ác pháp nó chưa sanh đừng cho nó sanh nhưng mà khi mà mình đang tu tập như vậy mà nó sanh lên là mình phải diệt liền à, phải niệm cho nó mất luôn niệm cho cái, cái, cái pháp bất thiện nó mất à, thì như vậy là chúng ta thực hiện được hai cái chỉ đầu là thận cần và trừ cần rồi cái thứ ba là mình tu tứ niệm xứ mình tu hành về về niệm mình cố gắng mình làm cho cái niệm mình nó, nó phát triển lên nó, nó, nó, lớn lên rồi à, cái thứ tư là mình gìn giữ cái niệm đó à, đừng có để cho nó mất à, bởi vì nó mất dễ lắm cái, cái, những cái pháp thiện nó, nó dễ mất lắm. yếu mà mình lên tu tập còn yếu mà nó sanh lên chút xíu biến mất không à, cho nên mình phải làm thế nào thận trừ tu bảo cho nó đức tốt đẹp trong cái con đường tu học à, <clears throat> đó là cái à, thứ hai là thuộc về chánh cần còn cái thứ ba là như ý túc tức là tứ như ý túc là những cái pháp mà thành tựu là, là dục cần tâm thẩm là tứ như ý túc cái này thì cũng khó khó tập này, này cũng à, khó thực tập đó dục là sự mong muốn được, được như ý mình không dục như ý túc cần dục cần tâm thẩm cần như ý túc mà muốn là sự siêng năng tích cực như ý tâm tâm muốn như thế nào như thế đó thẩm trí tuệ như thế nào như thế đó thì như vậy là tứ như ý túc rồi tới indriya là căn hay là, là ngũ căn à, căn là ngũ căn tức là năm pháp à, năm yếu pháp à, là tính tấn niệm định tuệ là ngũ căn tính tấn niệm định tuệ tính niềm tin tấn là sự siêng năng à, niệm <clears throat> là, là chánh chánh niệm định là, là, là sự định tuệ là trí tuệ thì năm pháp này là phải tu tập cho nó được quân bình à, không có cái nào lớn hơn cái nào cái nào nhỏ hơn cái nào bởi vì tính tấn niệm định tuệ đó nếu mình có cái niềm tin mạnh quá đó thì đâm ra mà mình mới tính à, cái tâm mình nó, nó dễ bị thiên về vấn đề mê tính à, nếu mình có sự mà nỗ lực quá đó, thì cái tâm mình nó bị tán loạn à, nó, nó, nó, nó ráng quá nó, nó tá lả à, thì tấn cũng tấn mạnh quá cũng không được à, rồi định mà định sâu quá thì đâm ra nó không trầm tâm mình nó bị à, vô cái không trầm mà tuệ mạnh quá thì đâm ra hoài nghi à, mình có trí tuệ mình hay suy nghĩ này kia đâm ra hoài nghi à, thì chỉ có niệm là phải giữ ở chính giữa luôn luôn giữ niệm cho nó luôn quân bình à, cho nên năm cái pháp này cần phải quân bình năm căn này cần phải tu tập cho nó quân bình tính tấn niệm tuệ để cái nào nó mạnh quá mình hạ nó xuống cái nào mà yếu đưa lên à, nó giống như năm con ngựa mà mình mình điều khiển năm con ngựa chạy thì mình phải điều khiển đó mình giật giật cương đó à, con nào chạy mạnh quá mình giật lại chứ thôi nó kéo sập xe luôn không à, năm căn phải quân bình rồi ba lá là lực cũng vậy cũng có năm lực tính tấn niệm tự lực cũng vậy phải điều khiển cho năm lực được quân bình à, đó là năm lực cái đó không thấy làm lực đúng là giống luôn á <clears throat> rồi số 6 là quách chàng rá là giác chi tức là thất giác chi thấy chi thì có bảy pháp hay có bảy yếu pháp ha. niệm trạch tấn hỷ khinh định xã niệm trạch tấn hỷ khinh định xã tức là bảy yếu tố đưa đến sự giác ngộ giống như kỳ đức mình có học cái bài này về thế cái chi rồi ha à, niềm rất phấn hỷ trên định xã bảy pháp đưa đến à, à, à, sự giác ngộ niết bàn ha rồi số 7 là mắt gành gác là đạo tám yếu pháp là gồm có chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định à, là bác chánh đạo hay là bác gần nhá là à, tư duy chánh ngữ chánh nghĩa chánh mạng chánh định tấn chánh niệm chánh định rồi như vậy là chúng ta có được tổng số là 37 à, pháp mà trợ đạo là 37 phẩm trợ đạo là tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như ý túc ngũ căn ngũ lực các chi và bát chánh đạo rồi tức là chúng ta có được là 37 phẩm trợ đạo nha khi mình à, tu ứng dụng theo được những cái pháp này thì chúng ta sẽ thành tựu được à, đạo quả một cách à, như ý muốn ha rồi đó là tổng số là có 37 phẩm trở đạo thuộc về pháp xong chưa alo à. À, ừ. à. xong chưa quý vị chép xong chưa alo dạ xong thưa thầy xong ha phần ờ, vâng ờ, di pháp nhiều quá có, có ngán không vậy học giống như họ vi pháp luôn ha <laughs> vi dạ, pháp thì dạ, nhiều hơn dạ, chấm thầy thầy, thầy tụi con có chọn lựa không thầy làm sao là tụi khỏi, con có chọn lựa không thầy đâu có chọn lựa phải không thầy <laughs> <laughs> chỉ Ráng một con đường thôi không có chọn lựa gì hết <laughs> học học học thôi thôi <laughs> rồi à, tiếp theo ha tiếp theo pháp tiếp theo pháp nó nhiều lắm học cho nó sướng luôn ha lắm hết pháp rồi bắt bỏ qua tứ diệu đế chắc ta đi áo giá sắc trà ní tứ diệu đế rồi là bốn pháp là, là chân thật một cách tuyệt vời tuyệt diệu chắc tà đi ariya sakya đi mình sẽ có bốn pháp là một là khổ đế đức ca ariya sakya hai là tập đế samudaya ariya sakya ba là diệt đế hiro tha ariya sakya bốn đạo đế mắt giá ariya sakya à, thì như vậy pháp thuộc về à, tư diệu đế à, có bốn pháp về khổ đế là sự khổ của ờ, chúng sanh phải chịu những cái sự khổ khổ sanh khổ già khổ bệnh khổ chết ờ, khổ do ờ, gần người, người ghét người mình không ưa mình cũng, cũng khổ mình xa người mình yêu thương mình cũng đau khổ nói chung tóm lại ngủ quẩn thủ là đau khổ rồi tập đế là nguyên nhân đưa đến cái sự khổ đó là cái khổ đế này là quả mà tập đế này là nhân nhân đưa đến cái khổ đế đó à. rồi diệt đế là sự chấm dứt cái sự khổ tức là chấm dứt cái tập đấy đó tức là chấm dứt không còn khổ nữa à, thì được gọi là diệt đế à, niro thá là diệt đế có nghĩa là nó, nó đồng nghĩa với niết bàn niro thá rồi đạo đế là con đường con đường đi đến con đường tu tập để đi đến diệt khổ à, tức là cái, cái con đường mình tu để mình chấm dứt cái, cái sự đau khổ thì phải đạo đế đạo đế thì gồm có bát chánh đạo ha chánh kiến chánh gì chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tấn chánh niệm chánh định đạo đế thì như vậy pháp của đức phật để lại chúng ta có được gọi là bốn cái pháp này tí dụ đấy khổ tập diệt đạo à, chúng ta muốn thành tựu được bà quả trước tiên mình phải nhận thức được khổ đế như thế nào à, hiểu rõ nó như thế nào và biết được nguyên nhân của sự khổ đó và sự khổ này cần phải diệt trừ à, biết được nguyên nhân đó là phải diệt nguyên nhân này phải diệt trừ cái sự khổ đó và khi mình diệt trừ sự khổ đó thì mình mới hết khổ được à, và muốn được hết khổ là diệt đế thì phải tu tập phải tu đúng con đường đó thì như vậy chỉ có con đường duy nhất là đạo đế để thành tựu sự chấm dứt sự đau khổ thì vậy đó là tứ diệu đế và riya sắc trà ní thầy nói lại lần nữa đi thầy <laughs> nữa <laughs> nó lại mất hứng à, không biết nói gì nữa nói lại cho nó thấm luôn á thầy cho nó vô <laughs> luôn chợ nói lại lần nữa thầy <laughs> rồi bốn cái pháp diệu đế à, tứ à, tứ gì đấy là bốn cái pháp mà, mà, à, sự thật mà tuyệt vời sự thật tuyệt diệu sự thật mà, không có chỗ nào mà chê được ha bạn tứ diệu đế à, nhất là khổ đế đế là sự thật khổ là, là sự đau khổ là sự chân thật nói về cái sự đau khổ đó à, đây là nói về cái sự khổ của chúng sanh ha sanh ra mình phải sanh ra đời là phải chịu khổ phải chịu bị già bị bệnh bị chết sanh già bệnh tử à, là cả một cái chuỗi dài đau khổ giờ mình còn ngồi đây cũng cũng hồi hộp sợ không biết covid nó rõ đầu lúc nào phải không <laughs> nó ngủng luôn <laughs> Ờ, cô dùng cô cũng sợ cô biết dữ lắm nãy thấy lên cũng rên sợ dữ lắm đó ừ. <laughs> là khổ à, xem ra là phải đủ thứ vấn đề nó đe dọa mình không sẽ khổ mình à, thương người nào mình yêu người nào mình phải bị xa người đó mình không được gần người đó người đó phải xa vời phải đi uh, viễn du đâu xa à, là, à, là đau khổ ngồi thương nhớ mong chờ nhớ thương đào cầu rồi ờ, vậy chưa nói gần mấy thằng cà đớn gần mấy người ác mấy người xấu có ngày nó cứ phá nó quậy nó, là đào cầu à, là, đào cầu à, cầu cũng không được nó cầu bất đắc khổ bây giờ cầu cho được giàu sang phú quý cầu cho được vợ đẹp con ngoan cầu cho được chồng à, thương chồng quý mến cầu quan được à, cầu cho đừng có bệnh cầu cho đừng có già à, nhất là mấy cô cầu cho đừng có bị xuống sắc cầu cho được uh, sắc đẹp uh, trường trường tồn năm 50 tuổi như là ba chục à, bảy 70 tuổi như ba mươi lăm nữa hạn <laughs> đẹp hoài mà không được càng ngày <laughs> càng, càng ngày giá héo héo héo từ từ dạ, <laughs> nhân, thầy, nhân từ. sao thầy trừ ít quá vậy thầy bảy chục còn hai 20 chứ lăm cũ vậy thầy học <coughs> qua được ngày càng ngày càng thấy mình già đi ờ, năm trước năm sau có thấy bắt đầu già nhăn à, mắt bắt đầu nó đuôi cánh chim không à, già từ từ nó xả chạy từ từ bắt đầu nó già lần lần buồn đau khổ quá tại sao mình lại phải già già đi chồng mình nó chê mình già dạ, đi xấu xí <laughs> à, nó đau khổ rồi đó là những cái sự khổ à, chúng ta phải lãnh chịu nói chung là mang cái thân này là phải khổ thôi cái thân này là phải chấp nhận một đủ mọi thứ là chúng ta phải khổ nói là ngủ quẩn thủ là khổ mà là mình bị dính mắc giờ trong cái, cái, cái nằm quẩn sắc tạo tử hành thức này là mình đau khổ rồi từ khổ đế đó là như vậy rồi cái tập đế là cái nguyên nhân đưa đến cái khổ đế đó và chính vì do cái lòng tham ái của mình ờ, mình tham sống muốn sống ờ, muốn được à, à, hưởng thụ đủ thứ chính vì do cái, cái, cái nhân nhân chính đó chính là chính là tham ái à, và tham ái này là nhân đưa đến sự khổ à, cho chúng ta phải bị tái sanh trong tương lai cứ muốn mong muốn sống thì nó sẽ cho mình sống thành <laughs> lợi khổ nữa đủ thứ chuyện trên đời à, đó. rồi à, muốn chấm dứt được những sự khổ này là phải diệt đó phải phải chấm dứt lại diệt đế à, mà muốn diệt được cái những cái cái, cái, cái, cái nhân quả này cái quả này là phải tu tập tức là tu tập tức là đạo đế tức là con đường để đưa đến cái sự chấm dứt sự đau khổ à, đó là con đường mà cái đạo đế này nó không phải là nhân nha vậy đạo đế này không phải là nhân đưa đến cái cái cái, cái diệt đế nha nói theo thông thường đó, thì đạo là nhân à, mà niết bàn là quả nói vậy nhưng mà thực sự nó không phải thì niết bàn ờ, không không phải là kết quả của cái đạo cũng giống như là giờ mình từ trong rừng mình đi à, mình đi trong rừng ra tới cái đường cái thì cái cái cái mình đi từ trong rừng ra mình gặp cái đường cái để mình mình đi được mình thoát được thì cái đường cái đó nó nó nó, nó lại vậy rồi nó sẵn đó chứ không phải là do mình đi mà có con đường đó mình tạo ra con đường đó à, cũng vậy khi mà đạo đế vậy con đường tu tập mình khi mình tu tập thành tựu thì tự động thì coi như là mình diệt được tất cả à, mình chứng ngộ được tất cả thì vậy đó là à, đạo tập đế thì nó là nhân cho khổ đế nhưng mà đạo đế không phải là nhân cho quả mà diệt đế à, nói thông thường thì mình nói vậy nó được nhưng mà thực sự đâu phải là vậy ha rồi đó là tứ diệu đế hiểu chưa thấm chưa sắp đắc chưa dạ yeah, sa thú sa thú à, là, trẻ được 10 tuổi đâu phải không <laughs> quán tấn hồi khổ quán tấn kiếm tấn hồi khổ rồi cái pháp tiếp là thập nhị duyên khởi thập duyên khởi là mình học rồi ha học hết trên nguyên bài ha duyên khởi vô minh nhân hành hành duyên tức tức duyên danh sắc danh sắc duyên lục nhập lục nhập duyên xúc xúc duyên thọ thọ duyên ái ái duyên thủ thủ duyên hữu thủ duyên sanh sanh duyên lão tử à, à mình đã học hết nghe chi pháp đầy đủ không thiếu gì ha rồi đọc vậy duyên khỏi khỏi ghi rồi cái nữa là duyên hệ bạch thà nát duyên hệ là là là, là ừ, cái cái bài cái cái, cái, cái tạng cuối cùng ờ, khó ăn nhất là cái, cái hệ nào hai bốn dường hệ đó tức là có hai bốn dường hệ thì làm ghi đi cho làm học tới mình tính thôi mình chắc mình ờ, học tới nổi không <laughs> học tới này chắc đi cái đầu luôn à. cái này chưa học thầy chưa này khó này ờ, nó dễ ăn được <laughs> học học học mà ý nghĩa rồi kia thì dễ nhưng mà học để mà đi sâu vô vấn đề là cả vấn đề rồi đó là duyên hệ duyên khởi duyên hệ có là không rồi bây giờ đó là những cái pháp mà chúng ta được, biết như vậy ha thì ngoài ra chúng ta phải nói gọn lại là có tam tạng à, tam tạng kinh tam tạng bi cho vậy ra tam tạng Tipitaka và tam tạng rồi tạm biệt tam tạng ha tam tạng ba rồi rồi xuống dòng tạng kinh xuất tá bí tất cả xuất tá rồi bí tất cả xuất tá tạng kinh xuất tá bí tất cả bí tá cả xuất tá bí tá cả rồi đúng rồi hoàng kinh hai chấm có năm bộ năm bộ có trường bộ kinh đi khá ni cà nhá đi khá ni cà nhá đi khá ni cà nhá đi khá đi khá đi gá đi khá đi cái h đúng rồi đi có dấu quyền đi cái h cái cà giá giết rời đi cà giá giết rời đi đừng cho nó dính nhau chia cả dạ. rồi đúng rồi đó là một là trường bộ kinh hai là trung bộ kinh trung bộ kinh mắt chimanika dạ mắt chimanika dạ mắt chimanika dạ. chi má chi chí cho có chữ hát có chữ hát nữa nha mắt chi má chi má có chữ hát rồi đúng rồi mắt manika dạ trung bộ kinh bà tăng chi bộ kinh tăng chi bộ kinh ăn rút tranika giác ăn rút tranika giác tranika giác rồi đúng rồi cô thư ký này giỏi ha nói tiếng Bali viết người chóc ha. trình độ là siêu phàm ha <laughs> Literanica dạ. số 3 là ha rồi số 4 tương ưng bộ kinh xâm dứt tanika dạ xâm dứt tanika dạ tương ưng bộ kinh xâm dứt xâm dứt ta xâm dứt tanika dạ xâm dứt chính xác ha xà tứ xà tứ chính xác ha mười điểm mười điểm rồi số năm tiểu bộ kinh khút taka ya khút taka khút cà hút cà hút cà hút khút taka ya khút đá đá cá thì phải taka khút đá hai chữ đờ đó em ừ, à, ờ. bỏ chữ t đi hai chữ đờ luôn hai chữ đờ hai chữ d hai chữ d khút đắc cá khút đắc cá hai chữ d trong hai chữ t hai chữ d chữ đờ d à đúng rồi khút đắc cá dạ rồi đó là, tam tạng trong tam tạng mình có tạng thứ nhất là tạng kinh ha rồi có trường bộ là những bài kinh dài trung bộ là trung bình tăng chi bộ là những bài kinh có tăng từng chi từng chi lên lên là lần hai ba bốn năm chi đó ha. Là tương ưng bộ kinh là những phẩm tương ưng tương ưng chư thiên tương ưng này tương ưng nọ ha là tiểu bộ kinh những bài kinh nhỏ rồi đó là tạng kinh rồi xuống dòng tạng luật quý na giá bít tạc quý na giá bít tạc Vinaya Tipaka Vinaya Bitaka thì là Vinaya Bitaka Vinaya Bitaka rồi đúng rồi bạn luật có 5 bộ có 5 bộ rồi bắt bỏ qua luôn cho lạ phân tích giới tỳ khu viết của phần gá mình có hai tập phân tích giới tỳ khu ni viết của ni quý phần gá ba đại phẩm maha quắc gá bốn tiểu phẩm chun la quắc gá năm tập yếu ba đi hòa đó nó thuộc về tạng luật tạng luật thì chúng ta có được năm bộ ha rồi tạng luận Abhidhamma Pitaka tạng luận Abhidhamma Pitaka Abhidhamma Pitaka có bảy bộ À, họ không có đi cái giá bỏ đi cái giá ra không có đi cái giá là kinh bảy bỏ rồi bỏ qua vi pháp mình có à, là vi pháp mình có bảy bộ pháp tụ phân tích chất ngữ nhân cái định ngữ tông xong đó vị trí là mình có bảy bộ rồi như vậy là chúng ta có được những pháp tất cả những pháp mà đức phật đã dạy đã để lại cho chúng ta thì đó là khi mình thừa tự là phải thừa tự tất cả những cái pháp này thì được gọi là thừa tự pháp à, còn mình là không à, không thừa tự được là mình không phải là, là, là đệ tử Phật à, mình không phải là con Phật mình là <laughs> là bá giờ <laughs> còn mình thừa tự mà mà, mà lơ tơ mơ thì mình con ghẻ <coughs> con ghẻ rồi <laughs> uh, ờ, thừa tự pháp là phải thừa tự những pháp này à, được gọi là thừa tự pháp rồi xem dòng thế này là tài sản đã ghi là pháp ha rồi là tài sản Để từ từ thầy chắc không kịp ổ chứ kìa rồi à, như vậy mình có được bảy bộ ha bảy bộ pháp à, về cái ví dụ pháp nha có bộ thứ bảy là cái bộ có nuốt nhất ha vừa khô khan vừa khó nuốt vừa khó hiểu mà <laughs> ừ, chúng ta ờ, học căn bản mà mình hiểu được nó được là mình thấy rất là tuyệt vời rất là vui à, và hữu tới đâu hay tới đó à, tất cả những pháp được mình được kê khai liệt kê ra để cho chúng ta thấy nó là những pháp mà đức thế tôn ngài đã để lại cho thế gian chúng ta cần phải học hỏi cần phải nghiên cứu để đem lợi ích cho chính mình và cho người xung quanh mình ha. đó là cái sự mà thừa tự một ờ, cái gia tài một cái tài sản mà chỉ có Đức Phật mới để lại được như vậy thôi gọi là thánh sản ha. rồi còn chút xíu nữa là xong ha. Rồi, tài sản hay là thế sản tài sản thế sản tức là tài sản thế gian à, thì những cái à, thuộc về cái gì thuộc về thế gian tài sản thế gian à, thì xuống dòng gặp đầu dòng tứ vật dụng tứ vật dụng tứ vật dụng hai chấm y áo trú xứ thuốc men à, là tứ vật dụng và những vật những vị đi tu ở xứ vị khưu á à, có bốn vật dụng này y áo vật thực trú xứ thuốc men à, thuộc về tài sản rồi xuống dòng đánh cái mông nữa nghiệp nghiệp mở ngoặt thân khẩu ý gạch cái quả tái xanh gạch cái quả thời bình nhật quả thời bình nhật có mặt thiện bất thiện có mặt gạch cái vật chất ok rồi thì như vậy về tài sản về thế sản thì đối với à, những vị tỳ khưu xuất gia trong dưới à, thời Đức Phật thì phải có bốn vật dụng này là y áo vật thực trú xứ thuốc men bốn cái này à, chính vì do có bốn cái này mà Đức Phật mới dạy là đừng nên mà coi, coi như là à, thừa hưởng về cái tài sản của thế tục ha bởi vì cái này à, dính mắt vô dụ mấy cái này mà, ừ, bị dính mắc cho nó mệt lắm bây giờ có nhớ cái ông ông ông bị khu mà ông được y mới mà ông bị dính mắt y mới ông chết ông xanh là ông rẹp ông chui vô ông lây <laughs> là vấn đề và chính vì chỗ đó mà đức phật chi lòng tương tưởng của à, những vị đệ tử ngài chỉ dạy cho đừng có à, là thừa hưởng tài sản mà hãy thừa hưởng giáo pháp những cái này nó chỉ là tạm bợ thôi trước sau nó cũng mất ha à, rồi về nghiệp tức là nếu mà mình nói về Ờ, tài sản về thân khẩu ý tức là những cái nghiệp mình đã tạo ra thì nó sẽ trở thành tài sản của mình thân mình tạo thiện hay bất thiện hay khẩu mình thiện bất thiện ý mình thiện hay bất thiện gì tất cả những cái này nó sẽ trở thành một cái tài sản nó đi theo mình à, nó trở thành một cái giống như một cái di sản à, đi theo mình mà mình sẽ phải lãnh chịu những cái này đó là nghiệp thuộc về tài sản ờ, thế gian nó còn luân hồi sanh tử là, là nó thuộc về tài sản của thế gian và ờ, quả tái sanh tức là cho những cái sự mà tái sanh trong tương lai cho một cái kết quả thành tựu trong cái tương lai thì nó là cái tài sản nó đi theo à, là sanh trong cái cảnh giới này cảnh giới kia cảnh giới nọ và quả tái sanh rồi quả thời bình nhật là những kết quả mà trong cái thời bình nhật mình phải lãnh chịu hoặc là mình được hướng chẳng hạn mình sanh trong sự đau khổ là mình phải lãnh chịu đó là cái tài sản của mình đã làm mình phải lãnh chịu và à, sự hạnh phúc sự giàu sang sung sướng vân vân thì đó cũng là cái quả à, trong cái thời bình dân mình được hưởng đó là tài sản và được gọi là tài sản thế tục à, và những cái vật chất mình được hưởng sanh ra được hưởng vật chất được giàu sang sung sướng được ăn trên cao mặt đẹp được hưởng về những cái vật chất của cha mẹ để lại này kia ha do nhờ phước báo của cha mẹ mình hướng được những vật chất đó à, hoặc là những cái vật chất mà mình và, nghèo nàn thiếu thốn do kém phước hưởng những những vật chất mà nghèo khổ vì vậy tất cả những tài sản thế tục à, là chúng ta có là về, về tứ vật dụng hoặc là nghiệp quả à, tái sanh quả thời bình nhất hay là vật chất thì như vậy à, kết luận là như vậy thưa tự pháp thì được an lạc hạnh phúc vô sanh bất diệt như vậy thưa tự pháp sẽ được an lạc hạnh phúc vô sanh bất diệt vô sanh bất diệt cưa tự tài bất thì sẽ khổ đau luân hồi sanh tử khổ đau luân hồi sanh tử rồi như vậy đó là hai cái vấn đề mà đức phật dạy tất cả những vị tỳ khưu là ấy là kẻ thừa tự pháp chứ đừng là thừa tự tài vật Ấy là, là kẻ thừa tự pháp để mà chúng ta được sự an lạc hạnh phúc được sự mà, mà giải thoát chấm dứt mọi sự tái sanh luôn hồi à, nếu mà là kẻ thừa tự tài vật à, tài vật thì sẽ đem đến sự đau khổ trong tương lai và chắc chắn là sự ta đau khổ này nó sẽ hiện hữu nó sẽ liên tục như vậy và nếu mà làm người mà thừa tự Ừ, không thừa tự pháp mà thừa tự tài vật thì sẽ bị những người khác sẽ nói là à, những học trò của đức phật là đệ, đệ tử phật và ngay cả đến đức phật là người thừa tự tài vật chứ không có thừa tự pháp à, hoặc là nếu mình là người thừa tự pháp không thừa tự tài vật thì sẽ được những à, người khác là à, tán thán là à, đệ tử của đức phật và cái đức phật là người thừa tự pháp không có thừa tự tài vật à, đó là cái vấn đề hai cái vấn đề một là pháp hai là tài vật đức phật thuyết một cách gián tắt để cho tất cả vị đại kêu phải nhớ là như vậy mà đừng có sống mà mình, mình nương nhờ nơi cái, cái cửa phật mà mình uh, thừa hưởng cái, cái, cái vật chất tài vật do từ cái đó nó phát sinh ra chẳng hạn như được hưởng uh, tứ vật dụng được tốt đẹp trú xứ nhà ở chùa chiền lớn mạnh đủ thứ chuyện uh, từ cái do cái cái, cái, cái, cái Ờ, quay đức của đức phật mà nó phát sinh ra những cái đó à, mình đừng có thừa hưởng những cái tài vật đó bởi vì thừa hưởng cái tài vật đó là sẽ đem đến sự đau khổ bất hạnh và đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy Đức Phật đã nói trước 2.600 năm này mà tới bây giờ là vẫn có hiện hữu dài dài vẫn là thừa tự tài vật đa số chứ thừa tự pháp thì rất là ít đây là cái mà bài pháp mà Đức Phật thuyết để đánh tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả những vị tụ tập à, những vị tỳ khưu ngay cả những người cư sĩ chúng ta phải thức tỉnh đừng có thừa tự những cái đại vật mà hãy thừa tự pháp thì sẽ đem đến sự an lạc à, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy nếu mà không hành theo như vậy đó mình mình nói mình là đệ tử Phật mà Đức Phật kêu là thừa tự pháp mà mình không thừa pháp mà mình chỉ thừa tự tại vật thì mình không phải là đệ tử Phật rồi à, mình mình không hành theo những cái, cái pháp của ngài mà mình chỉ hướng những cái, cái kết quả do vật chất phát sinh thôi à, thì đó là, đó là không đúng chắc chắn sẽ đem nó sẽ đổ khổ à, như vậy đây là một cái bài pháp mà nó đánh dấu một cái vấn đề mà, mà tới bây giờ vẫn có mặt vẫn có xuất hiện ha à, cho nên chúng ta phải biết đây là bài pháp rất là quan trọng Đấy. À, cảnh tỉnh và tất cả những người tu tập phải cố gắng hành theo đúng giáo pháp để đem đến sự an lạc hạnh phúc lâu dài và được giải thoát với bạn rồi nam mô bổn thầy giá à, hôm nay mình học tới đây ha từ chào mình học là đọc khác à, do phước quý báo là nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể à, nam mô bổn thầy giá nam mô tham maya nam mô sa sanh dạ. rồi xin mời mc Dạ, sa thú sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính uh, uh, tri ân thầy kinh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. À. Dạ con kính tri ân thầy rất là nhiều. Dạ kính cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài ạ. À. Dạ sau đây con kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ con không biết sư có chiếc máy không ạ? À? Dạ con kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con không ạ?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 À. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng. Ya Devata Santi Vihara Vasini Thube Kare Pothikare Tahin Tahin Ta ta ta ta tham ma ne na tu chi so tin Thammadane Nafawantu Puchita Sotin Karonte Thawihara Mandale Thế ra cha mắt cha awa Nawaka Jafet Kawo Sara Mikada Napati Upasaka Gama cha desa ni gama cha isara sampa na futa sukita fawantu te. Cha la pucha ye picha anda sampa wa sanseda chata atawu papatika. Ni kam thamma warang paticchate sabbe pidukha sakarontu sankhayang Thatu chirang satang thammo thammata cha bungala Sankho ho tu samakgo wa atta ya cha hita ya cha amherak katasak thammo Sabbe pithamma charino vutin samba puneya mathamma riyampa we đi tê.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 Nguyện cầu tam bạo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy canh nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và dạ, sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng Kính tri ân sư Thanh Tâm, Thầy Kinh đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ kính cảm ơn quý cô chú Phật tử đã tham gia thời Pháp ngày hôm nay ạ. À. Dạ con kính mời quý cô chú trở lại rung vào ngày mai. Ngày mai sẽ là ngày ôn bài với Nguyên Như. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia cũng như thường lệ vào lúc 9 giờ tối giờ hoa thịnh đốn. Dạ, con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời điều an lành ạ. À. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Dạ con kính tạm biệt đạo tràng, con xin xuống mít ạ.